Thank you. nó nhờ anh là như thế 39 triệu bên đó em à, bên này à, anh có thấy gì ạ cái lý lịch cái anh anh anh anh anh, cái lý lịch gì rồi cũng có mặc đồ bên người cha thì nói đưa mãi bữa nay bên đứa trẻ đẻ xuống bàn rồi